Chia sẻ với các mẹ cách đắp mặt nạ nghệ không bị vàng da nhé. 1. Công thức 1. Nguyên liệu: bột nghệ nguyên chất, bột đậu đen nguyên chất, bột đậu đỏ nguyên chất, bột đậu xanh nguyên chất, mật ong, sữa tươi. Cách làm: trộn các nguyên liệu trên theo tỷ lệ 1 1 1. Bôi lên mặt và thư giãn trong 15 phút. Rửa mặt thật kỹ với nước ấm, các mẹ nên thực hiện đắp mặt nạ tinh bột nghệ này từ 2 đến 3 lần một tuần. Tinh bột nghệ không chỉ giúp da trắng hồng mịn màng mà còn làm mờ vết thâm, trị nám, làm sạch nhờn, tẩy tế bào chết cực nhanh chóng. Nếu không có đủ các loại bột đậu như trên thì có thể sử dụng một loại đậu cũng được và nhớ pha các nguyên liệu lại theo tỷ lệ 1 1 nhé. 2. Công thức 2. Nguyên liệu bột nghệ, lòng trắng trứng. Cách làm: trộn hai nguyên liệu này thành hỗn hợp mặt nạ dưỡng da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 Video dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn 3 cách trị tàn nhang bằng nghệ hiệu quả, an toàn mà lại tiết kiệm chi phí nữa nhé. 1. Trị tàn nhang bằng bột nghệ và sữa chua Trong sữa chua có tính chất dịu nhẹ, thích hợp cho mọi loại da, trong đó có da nhạy cảm rất dễ kích ứng. Dùng mặt nạ trị tàn nhang bằng bột nghệ và sữa chua vừa làm mờ các vết tàn nhang, đốm nâu, vừa dưỡng da khỏe mạnh và trắng sáng hơn. Cách làm Trộn đều 1 phần 2 hộp sữa chua không đường và 2 muỗng bột nghệ nguyên chất nếu da khô thì có thể thêm 1 phần 2 muỗng mật ong thành một hỗn hợp. Làm sạch da mặt và đắp hỗn hợp lên mặt. Đợi các dưỡng chất thẩm thấu bằng cách thư giãn 15 phút rồi rửa mặt lại với nước ấm. 2. Trị tàn nhang bằng bột nghệ và mật ong Mật ong giúp cung cấp độ ẩm cho da mềm mịn và sáng hơn. Bột nghệ có tác dụng tẩy tế bào chết, ức chế sự tăng trưởng của sắc tố melanin, hạn chế sự phát triển của nám tàn nhang. Thường xuyên sử dụng mặt nạ bột nghệ và mật ong sẽ giúp da nhanh chóng làm mờ tàn nhang, da trắng sáng, đều màu, không còn khô ráp nữa. Cách làm Trộn đều 3 muỗng bột nghệ, 2 muỗng mật ong và một ít nước ấm lại với nhau. Làm sạch da mặt, đắp mặt nạ và kết hợp massage nhẹ nhàng nhằm làm sạch lớp da chết và có tác dụng làm các dưỡng chất thẩm thấu vào da. Thư giãn trong khoảng 20 phút rửa sạch lại với nước. 3. Trị tàn nhang bằng bột nghệ và chanh các axit, vitamin A có chứa trong chanh sẽ giúp tẩy sạch vết tàn nhang trên gương mặt của bạn nhanh chóng. Bột nghệ kết hợp với chanh tươi sẽ tạo thành mặt nạ làm trắng da rất hiệu quả. Chuẩn bị 3 muỗng bột nghệ, 2 muỗng nước cốt chanh, 2 muỗng nước đun sôi để nguội. Cách thực hiện rất đơn giản, trộn chung các nguyên liệu đã chuẩn bị trên tạo thành hỗn hợp. Rửa mặt thật sạch rồi bôi đều lên vùng da bị tàn nhang. Massage nhẹ nhàng để mặt nạ thấm sâu vào bên trong da, để khô hỗn hợp khoảng 20 phút rồi làm sạch ra với nước ấm. Bạn vừa xem xong video 3 cách trị tàn nhang bằng bột nghệ hiệu quả. 4 công thức trị tận gốc nám da sau một tuần Dưới đây là 4 công thức trị nám da từ các nguyên liệu vô cùng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề về lão hóa da như nám, tàn nhang, đồi mùi, hãy áp dụng ngay 4 công thức trị nám da đơn giản dưới đây. Kết quả sau một tuần sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ. 1. Mật ong và cám gạo Nguyên liệu cần có 2 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh bột cám gạo Cách thực hiện cho mật ong và bột cám gạo vào một chiếc bát nhỏ rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng được. Lưu ý, nếu hỗn hợp vẫn bị vón cục Hãy thêm vào một muỗng mật ong nữa. 2. Mật ong và chanh Nguyên liệu cần có một muỗng canh mật ong, hai muỗng canh nước cốt chanh. Cách thực hiện Trộn đều nước cốt chanh vào mật ong vào chiếc bát nhỏ, sau cho chúng hòa lẫn với nhau. 3. Sữa chua và nghệ Nguyên liệu cần có 3 muỗng canh sữa chua không đường, 1 muỗng canh bột nghệ. Cách thực hiện Đầu tiên, cho bột nghệ đã chuẩn bị vào một chiếc bát nhỏ, sau đó, thêm sữa chua vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 4. Bột đậu đỏ và sữa tươi Nguyên liệu cần có 2 muỗng canh sữa tươi không đường, 1 muỗng canh bột đậu đỏ. Cách thực hiện Rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn đều bột đậu đỏ và sữa tươi vào chiếc bát nhỏ là có thể sử dụng được. Hỗn hợp này có thể bảo quản trong ngăn mát, tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài. Cách sử dụng Bước 1 Thực hiện tẩy tế bào chết hoặc sông hơi da mặt với nước nóng để loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn sâu trong da một cách triệt để. Bước 2. Đợi khi da mặt khô thì thoa đều hỗn hợp đã hoàn thành lên. Bước 3. Dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từ cằm lên thái dương trong khoảng 2 đến 3 phút. Bước 4. Giữ hỗn hợp thêm 10 đến 15 phút thì rửa lại với nước lạnh. Nên áp dụng phương pháp này tối đa 3 đến 4 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video 4 công thức trị tận gốc nám da sau một tuần. Tự làm hỗn hợp dưỡng da càng mịn, sạch nám, tàn nhang với thứ nước này mỗi tối. Thứ nước bất kỳ ai cũng có thể làm này có công dụng trẻ hóa và làm trắng da cực tốt. Chị em phụ nữ không biết, phí cả đời một Công dụng Thành phần của chanh chứa vitamin C, vitamin B5, vitamin B3, vitamin B1 và các khoáng chất có lợi cho da. Vì thế chanh có tác dụng dưỡng trắng da, trị mụn, kiềm dầu, trị nám, tàn nhang và làm xe khít lỗ chân lông. Thành phần của mật ong chứa chất dưỡng ẩm nuôi dưỡng các tế bào khỏe mạnh và dưỡng ẩm da từ sâu bên trong. Đồng thời mật ong có tính kháng khuẩn, chống viêm, chữa mụn rất hiệu quả. Khi kết hợp mật ong với chanh sẽ tạo thành hỗn hợp dưỡng da da, trị nám, tàn nhang và vết thâm sẹo hiệu quả. 2. Nguyên liệu cần chuẩn bị 50ml nước cốt chanh tươi 1 đến 2 quả 100ml mật ong nguyên chất 50ml dầu ô liu loại chất lượng Lọ thủy tinh có nắp đậy 3. Cách làm Chanh sau khi mua về, bạn rửa sạch, cắt đôi rồi vắt lấy nước cốt, lọc bỏ hạt đi. Cho mật ong, nước cốt chanh, dầu ô liu vào một chiếc cốc rồi khuấy đều tay đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp và bảo quản trong tủ mát dùng dần. 4. Cách sử dụng Lấy lọ hỗn hợp ra, múc một thìa cà phê và hòa với 150ml nước ấm. Uống cốc nước chanh mật ong này vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Bạn có thể cho thêm chút vỏ chanh để tạo mùi thơm cho dễ uống. Áp dụng cách này hàng ngày vào mỗi tối, chỉ sau 2 tuần bạn sẽ thấy da lên 2, thậm chí 3 tông. Các loại mụn, vết thâm, nám, tàn nhang cũng cứ thế mở dần và mất hẳn. Tối nay về chuyển luôn nhé các nàng. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video tự làm hỗn hợp dưỡng da càng mịn, sạch nám, tàn nhang với thứ nước này mỗi tối nghiền nát một củ khoai tây, rồi để đông đá, mỗi ngày chườm 3 viên, nám da hay tản nhang lâu năm đều mất sạch. Nám tàn nhang hình thành do các sắc tố melanin, chúng tạo ra những đốm nâu nhỏ phân bố khắp khuôn mặt, đặc biệt là ở gò má. Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại làm giảm đi tính thẩm mỹ của gương mặt. Chúng rất dễ lan rộng và ngày càng đậm màu hơn, do đó bạn cần tránh tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời và thực hiện công thức dưới đây. Nguyên liệu cần chuẩn bị Khoai tây một củ to Chanh tươi một quả Cách thực hiện Khoai tây rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn Nếu bạn nào có da nhạy cảm thì nên luộc chín khoai tây trước Tiếp theo, bạn vắt thêm nước cốt chanh vào để tạo thành hỗn hợp có dạng sền sệt cho hỗn hợp khoai tây này vào khay để trên ngăn đá. Khi chúng đã đông cứng lại thì bạn nên tách những viên đá ra rồi bảo quản trong túi zip sẽ được lâu và tiện dùng hơn. Cách sử dụng Sau khi rửa sạch mặt, bạn lấy viên đá khoai tây trườm đều lên, tập trung ở vùng da có nhiều đốm nâu vết thâm. Thực hiện đến khi đá tan hoàn toàn thì bạn rửa lại với nước. Mỗi ngày áp dụng 2 đến 3 lần vào sáng và tối. Ban ngày nếu rảnh, bạn lấy ra chườm lúc nào cũng được. Công dụng Khoai tây giàu vitamin C, B6, kali, chất xơ, giúp tăng cường sản sinh collagen tự nhiên, nuôi dưỡng làn da càng mịn, chống lão hóa rất tốt, xóa mở các vết thâm sạm dạ và điều trị nám da hiệu quả. Trong khi đó, chanh giúp làm sạch tế bào chết, cải thiện làn da xỉn màu trở nên trắng hồng, ngăn mụn hình thành. Tính chất của đá lạnh sẽ kích thích lưu thông tuần hoàn máu, xé khít lỗ chân lông, Lời khuyên, bạn nên xông mặt với lá tía tô, chanh, xả 2 đến 3 lần một tuần sẽ giúp đào thải độc tố, hỗ trợ hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, đẩy nhanh tốc độ trị nám tàn nhang. Bạn vừa xem xong video, nghiền nát một củ khoai tây rồi để đông đá, mỗi ngày trường 3 viên, nám da hay tàn nhang lâu năm đều mất sạch. Top 5 cách trị nám da mặt hiệu quả vượt trội chỉ với 2k một ngày. Chỉ mất 2k một ngày từ những nguyên liệu dễ kiếm, bạn có thể làm mờ vết nám da và lấy lại cho mình làn da trắng sáng láng mịn. Bạn có tin vào những công thức trị nám như vậy? Hãy tham khảo ngay video sau đây để tìm cho mình cách trị nám da mặt hiệu quả nhé bạn. Nám da khiến cho làn da bị sạm màu và kém sắc là nguyên nhân chính gây ra tâm lý tự ti của chị em phụ nữ. Thấu hiểu điều này, chúng tôi sẽ bật mí cho chị em một vài cách trị nám, giúp da sáng đẹp chỉ sau một tuần áp dụng với chi phí vô cùng rẻ, chỉ 2k một ngày. 1. Cách trị nám da mặt đơn giản nhất với lòng trắng trứng lòng trắng chiếm khoảng 60% trọng lượng của quả trứng, là phần chất lỏng trong suốt bao quanh lòng đỏ. Gần 90% khối lượng lòng trắng trứng là nước, phần còn lại là protein, chất béo, chất khoáng, vitamin, rất tốt cho da mặt. Chính vì vậy mà dùng lòng trắng trứng gà là cách trị nám da mặt tại nhà đang được các chị em yêu thích vì hiệu quả và an toàn. Cách thực hiện Bước 1. Đập trứng và tách lòng trắng ra một bát riêng Bước 2. Thoa toàn bộ lòng trắng trứng lên da mặt trong 15 phút. Bước 3. Rửa lại mặt bằng nước ấm và thoa nước hoa hồng để lỗ chân lông được xe khít. Trị nám da bằng trứng gà có thể phù hợp với cả da nhờn hoặc da khô. Với cách này nếu kiên trì áp dụng thì làn da của bạn sẽ mềm mại và trắng sáng hơn. Tuy nhiên với các vết nám thì chỉ có thể làm mờ chúng đi chứ không thể loại bỏ được hoàn toàn. 2. Cách chữa nám da hiệu quả bằng nước cốt chanh và trứng gà Chanh luôn được biết đến là một loại quả có chứa chất axit tự nhiên, giúp làm trắng da, tẩy sạch thâm nám. Vì vậy, nước cốt chanh thường được sử dụng trong công thức điều chế thuốc tự nhiên, dùng để đối phó với nám da mặt lâu năm. Cách trị nám da bằng trứng gà và nước cốt chanh cũng rất đơn giản. Bước 1. Cho 3 đến 4 giọt nước cốt chanh vào lòng trắng trứng, quậy đều để tạo hỗn hợp sền sệt. Bước 2. Dùng hỗn hợp thoa đều lên mặt trong vòng 25 đến 35 phút. Bước 3. Đợi cho đến khi mặt nạ lòng trắng trứng cốt chanh đã xây và khô lại, bạn rửa sạch mặt với nước ấm. Cách trị nám da mặt bằng chanh góp phần thổi bay nám khá tốt, nhưng trong nước cốt chanh có chứa axit, nếu sử dụng nhiều quá sẽ làm da có nguy cơ bị mỏng và dễ bắt nắng. Vì vậy, hãy hạn chế ra ngoài hoặc chống nắng kỹ lưỡng nếu áp dụng phương pháp này. Hoặc cách tốt nhất là nên sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ và chỉ nên sử dụng hai lần một tuần. 3. Cách trị nám da mặt tại nhà bằng tinh bột nghệ trong tinh bột nghệ có chứa các chất curumin, có khả năng loại bỏ nám da và tái tạo làn da nhanh chóng. Do vậy mà từ xa xưa, chị em phụ nữ đã biết tận dụng loại củ này để làm đẹp cho làn da của mình, vừa cho hiệu quả như ý, lại vừa giúp tiết kiệm tiền. Cách thực hiện Bước 1. Bạn lấy hai thìa tinh bột nghệ đem trộn với sữa tươi không đường tạo thành hỗn hợp. Bước 2. Bỏ thêm vào hỗn hợp 1 phần 2 nước cốt quả chanh tươi và trộn đều thành mặt nạ trị nám. Bước 3. Đắp mặt nạ này sau khi đã rửa sạch mặt bằng nước ấm khoảng 20 đến 30 phút. Bước 4. Rửa lại mặt và có thể dùng nước hoa hồng để làm sạch sâu sau đó. Tinh bột nghệ có chứa chất curumin có khả năng làm mờ sẹo thâm, nám da, do vậy mà giúp da trắng hồng hơn, mịn màng hơn. Tuy nhiên với cách này sẽ không cho hiệu quả ngay mà sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thực hiện. 4. Cách trị nám da mặt bằng mật ong và trứng gà siêu hiệu quả trong mật ong có chứa các chất chống oxy hóa rất hiệu quả, có thể ngăn ngừa sự hình thành xóa nám da vô cùng hiệu quả. Bạn có thể kết hợp mật ong và trứng gà để tạo nên một loại mặt nạ trị nám da, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Chuẩn bị một quả trứng gà, một thìa mật ong. Thực hiện Cách lấy lỏng trắng trứng gà và trộn đều với mật ong Thoa đều hỗn hợp trên lên vùng da bị nám Để các cơ mặt thư giãn trong khoảng 20 phút sau 20 phút khi mặt nạ khô, bạn rửa sạch mặt với nước ấm và rửa tráng bằng nước lạnh. Với cách này bạn nên thực hiện đều đặn 3 lần một tuần. Bạn sẽ thấy da mình sáng mịn và vết nám mờ dần. Tuy nhiên, cách trị nám da mặt này không đem lại hiệu quả triệt để bởi nám vẫn có thể tái phát sau khi bạn ngừng không đắp mặt bằng cách này nữa. 5. Cách điều trị nám da hiệu quả bằng dầu gấc Trị nám da bằng tinh dầu gấc đặc biệt phù hợp với làn da khô, sần sùi bong chóc vì tinh dầu gấc vừa có khả năng tẩy tế bào chết, làm sạch da, lại vừa nuôi dưỡng da hiệu quả. Trị nám bằng dầu gấc là một trong những cách làm vô cùng đơn giản. Cách thực hiện Bước 1. Rửa sạch mặt và xông hơi bằng nước ấm cho lỗ chân lông giãn nở. Bước 2. Dùng tinh dầu gấc thoa đều lên mặt rồi massage trong khoảng 30 phút và nằm thư giãn. Bước 3. Rửa sạch mặt và thoa nước hoa hồng để lỗ chân lông trên mặt sấy khít lại. Với cách chữa nám da mặt này, nên thực hiện đều đặn từ 2 đến 3 lần một tuần để thấy hiệu quả tốt nhất. Đây là công thức điều trị nám da 3 trong một hiệu quả. Da sạch nám, sáng hồng tự nhiên, cung cấp độ ẩm cho da. Tuy nhiên cách này chỉ thích hợp với làn da khô, còn người có da nhờn nếu đắp mặt nạ này sẽ dễ bị nổi mụn. Do đó để hạn chế, có thể thêm vào đó vài giọt nước cốt chanh.